Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh youtube của BCTV Thì hôm nay thì mình sẽ chuyển sang làm video về ngộ làm sao nha Thì à, đầu video ấy thì à, mình xin nói trước vài điều Đó chính là game ngộ làm sao thì à, mình quay chơi Ok thì mình làm video này về game này mình giới thiệu cho anh em Mình cũng không bắt bất kỳ ai quay chơi và bắt bất kỳ ai nạp tiền anh em chơi ngọc rồng lầu ấy thì anh em phải xác định rằng là nó có thể là không lâu dài anh em chơi game anh em không cần nạp cũng được mình đâu có kêu anh em nạp đâu nên là một số anh em bảo mình lùa gà thì mình cũng xin phép nói với anh em như vậy à, game này anh em thích thì anh em chơi thôi mình cũng chả bắt anh em được cái, một cái đồng xu cách bạc nào anh em chơi game anh em thích thì không chơi thôi không thích xem thì có thể à, hủy đăng ký kênh hay là làm cái gì đó thì cũng được thôi đấy thì à, cái game này mình chơi mình thấy ok thì mình chơi thích thì mình chơi thôi à, không có bất kỳ ai mà mình à, bắt các bạn là chơi game là phải nạp tiền vào cả các bạn thích thì bạn nào không thích thì thôi đã nói là chơi game để trải nghiệm à, một số bạn thì bảo là tại sao lại à, chơi ngọc rồng lậu đúng không thì ngọc rồng chính nó không vui nó update không ba hai bàn thì anh em qua chơi thôi nếu như mà ngọc rồng chính nó hay kiểu à, nó update hay nó ok hết về mọi thứ nó hơn ngọc rồng lậu rất là nhiều thì à, ai qua rồng lậu làm gì đúng không đấy thì à, mình giới thiệu cho anh em chơi đó là cái quyền của anh em anh em chơi không thì đó là chuyện của anh em nhé thì đấy thì à, ngọc rồng à, sao ấy thì à, nó ra mát rồi thì hôm nay là mình sẽ đưa top mà cày game đưa top thôi thì đi game của mình là chi chi nhá thì anh em nào chơi game thấy đi chi chi của mình thì nhớ thay cho mình nhé thì hôm trước thì mình có tạo ID là Bulma các bạn thì mình đã bị con chó rách nào ấy nó à, cướp bắt ID của mình mình kiểu mình đặt mật khẩu gì tài khoản giống nhau ấy nên là mấy thanh niên kia nó chết bắt tiết của mình hơi cay các bạn ạ nhưng mà bây giờ thì mình đã lên rồi mình đã đặt mật khẩu khác rồi rất là dài luôn à, sau đấy con chó rách nghĩ rồi cay các bạn đang định vô nick để làm lấy cho bạn xem xong cái nó bị chết bắt mất tiêu luôn đậu xanh úi rồi cái cảm giác lúc đó nó rất là vờ lờ các bạn ơi đấy thì ngồi đằng sau thì à, ra máy à, đông rất là nhiều người chơi luôn các bạn cái khung ba mươi mấy ba mươi mấy bốn chục khung mà đông bãi liền ra trên tám chín người luôn ấy vặn hè luôn nó là game nó là cực kỳ đông luôn các bạn nó là nhiệm vụ một nhau là rất là khó nha ấy thì hôm nay thì mình sẽ quay video mình làm hết tất cả nhiệm vụ à, cho các bạn xem các bạn xem thì có thể làm theo như mình để cày cách nhất nha thì trong video này thì có rất nhiều cái mẹo để các bạn cày nhanh là nhiệm vụ nhanh thì uh, đầu tiên đó chính là các bạn mua cải trang mua skill và tiếp theo đó chính là các bạn uh, kiếm một cái người nào đó làm chung với các bạn cho nó nhanh và các bạn nhớ là mua những cái cải trang ha ấy xài cho nó sướng ok thì bây giờ thì mình sẽ mở nhanh uh, cái video uh, mình thủ thuật uh, mình cày nhanh cho các bạn xem nha đấy mình có ước ngọc rồng một sao có thứ luôn thì anh em nào xem muốn cài nhanh thì có thể tham khảo theo nha và bây giờ thì anh em mình hãy cùng nhau à, đón chờ thành quả của video nha the world. yum, yum, yum, yum. Rồi anh em ơi, thì à, sau một buổi làm nhiệm vụ thì cái con hàng của mình ấy nó đã qua được nó ba rồi. Thì à, ở cái game à, Ngọc Đồng Sao ấy thì anh em chỉ cần làm hết cái nhiệm vụ tôi tránh thôi, nó nó tới nhiệm vụ tôi tránh ấy là anh em có thể sang bên nó bài nó rồi. Thì uh, tiềm năng ở cái Open ấy nó, nó nó fit hơn rất là nhiều so với cái bản chính thức các bạn. Mà chính thức tiềm năng nó cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà bản này ấy up rất là lâu nhá. Mình uh, up hơn gần 30 phút ấy thì nó mới lên được có hai gần 200 triệu à. Khá là lâu thì anh em cân nhắc là anh em uh, chơi bản ờ, này thì anh em cài hơi bị lâu nha thì chơi càng lâu thì nó càng vui mà các bạn ấy mình hơn mới hơn trăm triệu thôi thì mình nghĩ up thì nó cũng khá là easy game thôi không có gì khó cả thì anh em uh, chơi game thì có thể áp dụng theo mình đấy những cái thủ thuật mà mình cài nhanh ấy, thì mình đều đã chia sẻ trong cái video này rồi nhé anh em chơi game anh em nhớ là anh em tay sẽ đánh nhiều hơn cho mình nha cứ tay hết mắt sẽ đánh cho mình rồi mua gai đó anh em mua gai thì sẽ đánh nó sẽ nhanh hơn và up thì tiền mang sẽ nhiều hơn và anh em mua cái chai nhá thì bây giờ thì anh em sưu tầm cái những cái sao pha lê tìm năng sức mạnh này rồi à, sao pha lê các thứ ha thì để cho nó nhanh à, lên sức mạnh tìm năng đó ui rồi tay ghê không các bạn ấy sức đánh nồi khá là căng luôn căng luôn anh thì à, tìm năng thì khá là nhiều nhưng mà so với ngọc rồng chính thì nó rất là chậm ấy anh em up bên này thì anh em mua một, cho mình một cái chai dragula nhá đấy thì video của mình thì tới đây thôi nha anh em à, video sau thì mình sẽ sau thành quả cho anh em xem một ngày mình up thì là 12 tiếng vậy đấy cho nó easy game ha mình mình up thì mình nghĩ mình up khá là nhanh đấy tuy để không có đồ nhưng mà anh em làm theo những thủ tục của mình đấy thì up cực kỳ nhanh nha ok thì video của mình đây là thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau